Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Cũng như những ngành kinh tế khác, bất động sản 2 năm qua đã trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhiều công trình, dự án bị đình trệ, trong đó có Vinhome Dream City ở Văn Giang Hưng Yên cũng không phải ngoại lệ. Dự kiến ra mắt và xây dựng từ năm 2020, nhưng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch và những biện pháp giãn cách của chính phủ nhằm hạn chế lây lan của Covid-19,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 Theo quy hoạch, phạm vi danh giới của dự án Vinhome Dream City sẽ nằm tại hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Khu đô thị Vinhome Dream City nằm gần với các trục giao thông huyết mạch như tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, tuyến đường liên tỉnh Hưng Yên Hà Nội và kế ngay bên đường vành đai 3,5 sẽ được thành phố Hà Nội triển khai trong thời gian tới. Sở hữu kết nối giao thông hoàn hảo nên cư dân tại Vinhome Dream City có thể di chuyển thuận tiện nhanh chóng tới các quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, cũng như các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nam. Theo những thông tin chính thức được Vinhome tiết lộ mới đây, dự án Vinhome Dream City được quy hoạch trên diện tích đất là 486 ha, với đầy đủ các loại hình nhà ở như căn hộ chung cư, biệt thự, liền kè và shop house. Giống như các đại đô thị khác do Vinhome triển khai, Dự án này cũng sẽ có các trường học của Vinschool, Bệnh viện Vinmec và Đại trung tâm Thương mại. Ngoài ra, Vinhome Dream City được đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình từ các khu chung cư cao cấp đến hệ thống tiện ích và cảnh quan gồm khu vui chơi, mua sắm như trung tâm thương mại Vincom Megamall, đến những tiện ích giải trí ngoài trời như khu thể thao, sân bóng, sân tập gym, vườn BBQ ngoài trời, đặc biệt là hệ thống công viên, hồ nước và cảnh quan xung quanh. Với diện tích đất xây dựng cho hệ thống cảnh quan sinh thái xanh chiếm đến 55% tổng diện tích quy hoạch dự án, Vinhome Dream City được kỳ vọng sẽ tạo ra một cộng đồng ngoại ô sống động, được phục vụ bởi hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống – được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt từ năm 2021. Khu đô thị sinh thái Vinhome Hưng Yên đã chính thức được triển khai với quy mô và số vốn khủng. Tổng mức đầu tư là khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, 85% còn lại là vốn vay và vốn huy động. Dự kiến dự án sẽ được xây dựng trong 8 năm kể từ khi được phê duyệt. Hiện tại, giai đoạn 1 dự án là đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp đã được hoàn thành. Giai đoạn 2 đang được triển khai với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở, trục đường giao thông, trường học, bệnh viện. Sau gần 7 tháng triển khai, tiến độ của Vinhome Dream City tính đến thời điểm hiện tại đang được chủ đầu tư Vingroup tập trung nhân sự – hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và các phân khu đang dần được lên hình một cách thần tốc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về việc thời điểm mở bán, giá dự kiến. Nhưng dựa trên tiến độ hiện tại thì dự án có thể sẽ sớm được ra mắt trong thời gian khoảng 1-2 tháng tới. Mỗi một dự án Vinhome lại khai thác những thế mạnh và mang đến những điểm nhấn đặc biệt thu hút khách hàng. Tổ hợp hồ tạo sóng Vinhome Dream City Hưng Yên là điểm nhấn tiện ích riêng có của dự án. Theo thông tin chính thức từ Vinhome, khu phức hợp bể bơi tạo sóng tại dự án sẽ có quy mô 18,1 hecta. Đây là một trong những tiện ích lớn nhất tại đại đô thị Vinhome Dream City. Với quy mô này, sau khi hoàn thành, hồ bơi tạo sóng tại Vinhome Dream City sẽ trở thành hồ bơi tạo sóng lớn nhất thế giới. Với hồ bơi tạo sóng trong dự án, cư dân Vinhome Dream City sẽ có trải nghiệm như đang bơi trên biển. Bởi vì khác với hồ bơi thông thường, hồ bơi tạo sóng được áp dụng công nghệ tiên tiến giúp đi ngược lại các cấu trúc giới hạn vật lý truyền thống để đem đến cho người sử dụng những trải nghiệm độc đáo chưa từng có, cảm giác thoải mái như đang đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên. Với tiện ích này, Hiện tại, các hạng mục đang hoàn thiện như núi nhân tạo và các công trình tiện ích đã có rửa xanh, cắt trắng. Còn nước vào hồ nhìn cảnh quan cũng khác hẳn, hứa hẹn một diện mạo hoàn toàn mới trong thời gian sắp tới. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án Vinhome Dream City Văn Giang Hưng Yên, một trong những dự án được quan tâm nhất của Vingroup trong năm 2022.